chuyện thường tình xã hội ngày nay câu nói xưa đã không còn giá trị đàn ông bây giờ không có quyền xã hội của các thì chỉ có vợ anh là số một Không bao giờ anh gian dối cùng ai Ừ mà cũng phải rồi Anh đâu bao giờ lừa dối ai đâu Chỉ lừa dối buổi sơ giáo chỉ dài cẩu triêu ghẹo nếu tình bén duyên ưa thì rất lại thiên gần chẳng được là có nơi làm phận gái su kiếp long đông gặp phải bên trong mây nhờ ruồi chiều khi đã yêu ai thì chọn đời suốt kiếp nguyện giữ cho chậm lo phụ nữ sanh tâm thì miệng đòi dĩ nghị chút hết lỗi lầm miệt thị khinh khi đâu hiểu được nỗi niềm chắc ẩn nguyên cớ do đâu mới lầm đường lạc lối còn đắng râu mài có thể bạc đến đâu cùng chứ đó là bằng số kiếp long đông luôn chịu cảnh đắng cay chồng chung vợ cha ba phần thôi bỏ cho xong phòng không chiếc bóng mà lòng thanh thơ cả nhà có thấy em ca thế nào đăng ký cho em một nút nghe bấm đăng ký đi rồi bình luận để dưới cho em coi em ca làm sao